Hello chào mừng các bạn đã đến với kênh Trà Đại Vlog 85 nha Hôm nay mình sẽ quay cận cảnh tiếp với phần 2 tăng gia nhà mới trăm nên thưởng tôn giáo Bà La Môn Nếu các bạn thấy hay thì hãy nhớ đăng ký kênh, nhấn chuông, nhấn like để xem video mới nhất của mình nha à, Mình sẽ tiếp tục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 đó làm mó đi của nước sốt nước nóng chín đâu ngoài ngoài 9 chúng ta cùng trở về sân khấu để ra mắt tất cả quý vị quan khách trong buổi tiệc đại diện thân nhân

là không đúng không à, à ra cái ba không lấy không em ơi ta vui cho hết đến đây ta nằm liêu cho thầy này ngày mà đây chia tay cho thầy nay thầy lại chia tay bên nhau âm tình à, cảm ơn MC đã đưa lên nóc nhà ờ, anh hơn mai bốn à, xin phép một là khúc đi là không gửi cho người ta để mình đến đây cũng là kết thúc rồi nếu các bạn thấy hay thì hãy nhấn chuông nhấn like để đăng ký kênh để theo dõi tiếp cái phần hai uh, ca sĩ Isa sẽ hát nha mọi người nhớ theo dõi hai nha mọi người hẹn gặp lại trong video sau nha mọi người